Tôi đây cho tớ nè Cẩn thận đi Get on Chúng tôi đang phát liên lạc. Có thông tin báo tôi ngay. Dân thưa ngài. Hi, Commander. Xin ngài, chúng tôi chưa kết nối được. Chờ chút, có lẽ họ đang chuẩn bị. Thông tin cho chưa biết vị trí chính xác. U.S. Embassy Liaison. Visuals coming up now, sir. Tôi bắt được liên lạc rồi thưa ngài. Có vẻ như họ đang trên thượng nguồn. Anh chắc chắn là chiến dịch này là đúng không? and you will devastate our anti-drug relations. CIA pulled up a name. Quyền tâm đi. Họ đều trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi. Không có gì ngăn được chân họ đâu. He set up the factory bombings in Bogota, and he's got a handler. Mm. Codename. Uh, Tôi không làm thì tên đầu sỏ của chúng là Dico. quan sát bên trái đi có cây địch có bảy, có chừng 等等的。 Đến lúc làm việc rồi Bend it in up. Repeat. Repeat. In up. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Right, ah, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị diễu thưa ngài. Get it back. Kêu họ quay lại đi. Working on it, sir, trying Không kịp rồi thưa ngài. Find someone with another sat. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ Nhớ cẩn thận dưới chân đi Chính là vị trí này, Kevin Còn lên trinh sát đi Tuân lệnh Đến nơi rồi Tôi đem từ trường đi Cắt từ dưới lên đây Báo lên Bọn mình chỉ làm hai Một vòng qua trái Một vòng qua phải để tôi kiểm tra đã Có tổng cộng là 5 máy quét Để xem đầu có 4 khu chính e Có dễ được canh gác No infrared trip lines No motion sensors còn thông tin gì không? Bên trong có 25 trường hợp Bên ngoài có hai gã Có trang bị vũ khí Mở được rồi Cẩn thận, vào đi Được rồi Tiền có chừng Con gã gần cậu đó Stingray Echo, watch your six. Tuyệt thật, con sắp được hưởng nước trời rồi Cô đến khu vực 17 đi, được. Tôi sẽ theo sau E. Là thuốc viện, chúng sẽ được chuyển tới vùng giáp tranh của Colombia. Hay lắm, một vụ lớn đi. Tôi mắc kẹt rồi. Bằng chứng báo khung hành chính đồng quá. Có lối nào ra không? Alvaro, hôm sau chúng đi tới chỗ 25 cái thùng, cậu đừng lo. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chúng trước de la selva. Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy Đến lúc esos. phải kết thúc bạo động, no kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha Xem ra chúng đang họp hội nghị gì đó Không thể để lịch sử bị quên lãng được Chúng nói gì đó đến lịch sử Tôi chỉ biết thế thôi Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Cái tuần đó tôi thấy toàn là dầu 15 thùng dầu thô Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ Cả hai chuyến tiến Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử Y la guerra sứ mệnh của hòa bình Thermals moving in from the jungle. 20 more carrying heavy. Cứ một bọn cướp đang đến, tình hình thay đổi. Ra khỏi đất đi thôi. ¡Salir! ¡Aseguran el perímetro! Bọn người Mỹ này đang ở bên ngoài Đội một Tôi bị tấn công rồi Đội một à, à. Tôi bị tấn công rồi à. go, go! Come on, get him to the boat! Limo, limo. He's not breathing. Move, move, move, move, move! Who are these assholes? Thank you, copy! chúng ta đã bận rộn rồi Không ai được đâu cả Tiếp theo Các bạn được Được rồi Giờ chỗ này Báo đi Tiếp tục Báo đi nhưng ta phải Không được rồi, đi thôi Hắn còn sống Đưa hắn và bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ Bảo vệ xung quanh Các cậu theo tôi chết tiệt thật chúng ta vừa làm cái quá gì vậy? Còn đỡ hơn là bị giết ta vừa bỏ rơi Kevin rồi Trước tiên phải đến chỗ tập kết đã Chết tiệt bọn chúng Đi ban lên thôi

Kiểm tra băng thu hình từ máy camera của bọn chúng đi. Perfecto. Tuyệt lắm. Chính xác là thứ ta cần. Esos seals son mejores de lo Có vẻ thiện chiến hơn là tôi đã đưa họ. Tìm những người còn lại đi. Trên xe kia kìa, chết tiệt Hắn vào xe rồi oh, Chúng ta theo dấu chúng đi Ý hay đi Bọn ta đang ở đây Thẳng hướng này Có lẽ chúng đang về căn cứ Giờ chúng ta phải chạy đường với chúng Được Tôi không sợ đâu Tốt Đi tôi đặt Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ Điện thoại hay tín hiệu hay bất cứ gì Xin lỗi thưa ngài, không có tín hiệu gì cho thấy Họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi Giữ tất cả mọi thứ cả bản nhìn đi Có lẽ là có lúc ta cần tới Ta không có thông tin Có lẽ có tai nạn gì rồi chứ? Cô đó cái gì vậy Thông tin vừa cho biết được một Quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công càn quét khu rừng nhiệt đới. Thực tấn của nước này đã phá được một tổ chức lớn buôn bán ma túy gọi tên là FA, FLA. There's a phone line. Có một ngôi làng Không có gì đâu Để tôi nhờ kiểm tra Tôi sẽ ở ngoài này đi bắt đít Hey, we got wheels at 12 o'clock, let's go. Này bọn chúng tới đi, đi mau lên. was rush hour. Operadora. Sí, sí, hola, hola. Sir, you got a call here. It's Colette. Chúng ta có điện thoại, nhưng lạ lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Fox Xin được nói chuyện. Romeo 147. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn Hãy nói bật mã ra nghe nào Trời cho nguy hiểm, không thử Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công. Chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy? Yes, Đợi chút. Tắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi. Được rồi, Sơn. Một giờ sao rồi Chúng tôi đã cố gắng Bọn họ đã tóm được Kevin Cảnh xác nhận có bao nhiêu người còn sống Còn ba người Hiện tại canh đang ở đâu uh, Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin Can không được quay lại đó Quá nguy hiểm Hãy trở về ngay theo lệnh Nhưng còn Kevin Không còn việc quanh ở đó nữa Về ngay Tôi đã mất hai đồng đội rồi Tôi không muốn mất thêm nữa Anh nghe rõ chưa Chân thưa ngài anh tìm cách đến vị trí 190 vâng, Chúng tôi sẽ đợi đó This nghe được Blue thăng đến đi. Your call, LP. Sao rồi? không có kết quả đi thôi Đừng trói hắn như thế chứ Đồ ngu Trói tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được dạ, Đưa hắn vào phòng đi Making you a star. Vậy bắt đầu nào Smile for the camera You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày so who sent Vì thế, hãy diễn cảm đi Được rồi Ta tên Kevin Jeffrey Canada, chúng ta dò được tầng sống rồi. Bring up the evac LZ. Phóng to lên nào. Go thermal. Là họ đi. Move your ass. Bọn họ đang ở đâu gì? Where's swordfish? Chết tiệt thật. Nhìn lên, họ sắp tới rồi This is swordfish. Roger that. Đất cô đang ở đâu? Vậy giây nữa tôi đến chỗ tập kết rồi Chúng ta thấy họ rồi We have a problem. Chúng ta có vấn đề Không đâu Daisy Ford, Lady gió lớn Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt What? But we have them on site, they're right here Nhanh lên, nhanh lên nào Chết tiệt Bọn chúng Nhanh lên đi Nhanh lên Cậu bán gì vậy? Sao đã bán đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quái gì vậy? Yeniledi Carter. You best talk fast. Cứ biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. Có gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Có thật sự nghĩ cái gì hả? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được, một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đây là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Và đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói nó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Oh my God, this is going tits up. Commander, Thế đi, các nhân viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được đính của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, thưa ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án, vì vậy, từ quý vị, nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Are there any questions? Còn câu hỏi nào không? xin lỗi Đã không nói sớm là bữa tối Không được chuẩn bị Chúng tôi chỉ có thế này thôi Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không Ông ở trong quân đội à? Chứ các người đã giết vợ và con tôi Ông dùng quân đội để trả thù lại Chính xác thì chính xác các người đã hỗ trợ tiền Cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi Ábreme. Ha ha ha ha! think it's empty. Let's secure the site. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu ở nhà tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. Tại sao họ lại bắt Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. Oh, Su misión es evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y la FARC. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Mẹ kiếp, cái gói gì vậy? Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động oh, đang xảy ra. Tại sao chứ? Nhờ Mỹ mà họ mới được thế này. Chẳng phải là Kevin sao? Tôi thấy rồi, cái tốt nhất là phải giải thoát được cho cậu ấy Thử mở radio lên xem, để tớ static. They're too far out of range. Chết tiệt. Nghe chẳng rõ gì cả. Cố gắng đi. Maserati, Ferrari. Chỉ có đời lorry. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wait. This guy. khoan đã. Nhìn đi. Gái này đi. Chính gã này trong đoạn băng tao quay. Được, nhưng hắn là ai? have been throwing firebombs Colombia. Look. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi công bố CIA dũng mũi vào chuyện của chúng ta. Tôi biết kẻ nào đã thực hiện hành động này Sự thật là ta không thể làm gì Nhưng cô là người có quyền ở đây Hãy nghe tôi Ta cần làm rõ sự thật này Không phải lúc này đâu, thôi đâu Đây là một tình trạng khẩn cấp đi Tôi giờ cô giúp mà Cortana. À. Yeah, I had to call your wife to get your number. Xin chào, tôi là Cindy. Là anh à? Mọi người ổn cả đấy chứ? What's your status? Well, get everybody Chẳng ai báo với về chuyện gì sao? You know we didn't do this. You're being hurt to dry. Tôi biết các cậu mà. Tôi hiểu các cậu không làm gì cả. Dính hmm. Chính bọn họ đã bắn. Không phải chúng tôi. Tốt lắm. Tôi chỉ cần điều đó. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Bọn họ đang chiếm vào văn phòng của tôi Tôi hiểu mà Bọn họ luôn thế đi Chết tiệt, dưới này là các anh vẫn ổn Tôi cần các cậu hoạt động lúc này Chính xác ông muốn sao Trước hết cậu muốn gì Tôi cần theo dõi qua radio về cabin Được rồi, tôi hiểu Es algo. Mira. Sao rồi? Chỉ huy, chúng tôi tìm thấy khu vực chiếc xe jeep. Không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông. Theo tọa độ 25, về hướng Tây Bắc. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. Ah, chúng ta phải qua được ở đó Không biết Kevin ở đâu nữa Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó Tôi thấy rồi Có dấu hiệu Thả nó mình bạn Có hai tên ở trên mái nhà Và khoảng năm tên ở dưới Diego, atrás, atrás. Atrás, atrás. ¿Dónde está mi gear? Where's my gear? bơm trên xe thôi ngày là bọn chúng đó báo động mau Cướp tiệt, như gặp đại cậu, mau lên đi Đi thôi nào Chuyện quá gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi Đừng lo, ta phải đi thôi Nhưng đi đâu mới được Tìm bạn đi chứ Nói tôi nghe xem Được rồi, được rồi, được rồi mà Anh muốn gì? Nói xem Chuyện quá gì xảy ra à? không? Nếu như không, tao sẽ bắn đó Mày hiểu chứ? Tôi hiểu Sorry about what happened to your people. Vì chuyện với mọi người là sao? <sighs> Your government's blaming us. Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Yeah. Chính xác thì tôi không làm thế. Nhưng chính bọn họ đã có ý thế. There are people in my government who want to see the U.S. out, completely out of South America. Then we need to do something about that. Ah. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up. And you have to tell the media that. Cái gì cơ? Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ thì bọn chuyện đã rồi. Đã quá trễ rồi. Wait. Wait. Unless you had proof. Nếu như cậu muốn biết ai, cho tôi số của cậu. I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this. Vámonos! Enseguida! Oh, Chết tiệt cái mùi như thế này Không sao đâu Chuyện gì cũng bỏ nó đi mà Xin lỗi nha uh, Cậu có tìm được thông tin gì không Chẳng được gì Hắn ta bảo hắn không biết Kevin Còn trong đó cậu tìm được gì Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này Để học du khống cho nước Mỹ thôi Còn gì nữa không có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? Yeah. Dân. Vâng. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. 4. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đòi yêu sách với chính phủ về việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi. Không còn cách khác đâu. Đợi tôi tính đã. Stop! Chúng tôi cần gây trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng gì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy vào Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế, tôi hoàn toàn có quyền và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói đó. Chính xác, ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn ông, Commander, hãy coi chừng tôi. And I'd advise you to back off. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot and... Có dòng điện cao thế ở đó Cậu nghĩ ta sẽ qua được đó sao Tớ sẽ thử Cũng dễ thôi mà Cái quá dễ kia gì Nhìn thử xem Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả Hình như là không có căn phòng hay sao ấy Wait a minute. Oh, wow. Yeah. Là cái giếng à? Có lẽ thế. Tại sao thế hả? Ta cần kiểm tra một chút chứ. Ta có thể vào bằng đường đó. Ta cũng nghĩ vậy. No way. No way. Không. All the air we got. You guys know enough air? Đi, coi chừng. Dược dây nếu có gặp gì rắc rối nhé. Strangled first by the root of a tree. Right, you know what? You guys suck as cheerleaders. You're right. Hãy coi chừng. Fight a battalion. it could work an easy day? yesterday. yesterday. Yeah. Cậu sao kia? Tới thì lối này anything. say this, chú tôi chắc có chuyện gì với Sen rồi. Đừng nói nữa. Tôi cũng biết chứ. ta làm được rồi Được rồi Sẵn sàng chưa? espérate, Momento. Un momento. Estamos soldados, ¿qué pasa de afuera? Có chuyện gì El petróleo que nos enviaron estaba sucio. Bây giờ đây dơ quá. Nó bị nghẹn

Hắn nhắn pháo rồi giữ cái một tay đi Coi chừng bên ngoài đi Find those big Got him. Good, check nothing here. What tiền. Chẳng có giữ đây cả. Cố lên đi. Chẳng làm được gì hết. Có gì cơ? Không được sao? Mẹ kiếp. Chúng về rồi Ta phải đi thôi Đi mau Giữ lấy Mở cổng ra mau Kiểm tra ngay Cậu cái bắn tỉa Ogóle, hamle po mnie.

Giờ quân đây có gì không Còn cậu Còn bao nhiêu đạn hả Tớ còn 4 Tớ còn 3 I'm gonna need some cover. Yo, got Hay lắm, làm việc tốt lắm ¡Venemos, venemos! ¡Vecino mayor! ¡Con cuidado! Chuyện quán quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Uh, Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Cậu có biết tình hình tôi mà? Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin đã. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Antero. Phải, chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta nghĩ quả bơm đó do chúng ta giật dây thực hiện. Tôi sẽ cố để các cầu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Cola, thì để lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước. Ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Và ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, Nhớ tên tôi Chính xác tôi hoàn toàn hiểu không Sao rồi hả Ta phải chơi tới cùng trò này Cảm ơn cô All right. Shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the overwatch. Chúng ta xem là trước đã. Greg radioed in to our positions. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết đúng right. không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Uh, bad guys. Yeah. Gear up. See? have proof. Mọi việc sao rồi? Are you absolutely sure? Hoàn toàn ổn cả. Everything the world needs to know to know that we didn't Ông chắc là làm theo lời tôi nói. Excellent. Chính xác mà. Where can we meet? Nếu thế ông sẽ được hưởng quyền của mình. 1700 hours. Okay, I will be there. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời. Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu. Được rồi, hy vọng là thế. Tiếp tục đi Chúng có thể ở đây Được rồi đi đi Chúng ta còn bao lâu Khoảng một tiếng oh, Chết tiệt các cậu Ta có khách Cái gì cơ Đằng kia Mẹ kiếp Lại là chúng ta Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây Ta không thể để lỡ cơ hội được That stops the war. Không còn cách nào khác đâu Cậu giữ cái kỹ này đi Giữ kỹ đi nhé Được rồi Ta phải cứu thôi Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không Vì ta là anh em mà Greg and Steve Được rồi Rafael, thích chơi trò này lắm Rafael, Dario Muévese en ese río Me copian Dario, Rafael, me copian Oye, me copian tao đi Mày là đồ khốn Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả Được lắm Giờ đến lúc rồi Chết tiệt lũ chúng mày Giết tao đi Không tao sẽ giết mày đó Đứng yên đó General Velez We secured your man. Where's your proof? Nào đứng dậy đi. Mau lên anh bạn. Spare's a traitor. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng mày cũng không tệ hả? We have footage of him killing your soldiers on that. Mi general. Chính là bọn chúng. Alvaro. Tôi biết rồi. You working with him? Ông đến làm gì? Nếu làm gì cho tôi, tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? Các anh bạn, và các anh quay lại Mỹ cũng đâu có đường thoát nào đâu. Cách tốt nhất là theo tôi. Về những người đã hy sinh ở khu trại đó thì sao? Những người ở đó đều là anh hùng. Chết tiệt, Ông lừa chúng tôi Những người bạn của tôi Bọn tôi không biết họ Tăng cậu dẫn họ đi Nếu họ không chịu Gài bơm vào Coi như là họ bị trúng bơm Chết tiệt Ai vào được Chuyện này không đúng Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó Mà chính là ông Là định khống đó hả Giết hắn đi Không chính là hắn Hắn đã dùng anh như quân cờ ở Από tài kia Có phải không You Chính là ông mà My wife Vợ tôi My son Con trai tôi Họ đã chết vì tôi làm bia thôi Họ đã được ở cùng nhau Ông đã giết họ Không Bọn Mỹ mới giết họ Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này Giờ giờ chúng ta đã thắng vì chúng ta đã chiếm lĩnh được vùng đất chúng ta Chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa Ah! <laughs> Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia Cô dân đã chết vì đất nước Thấy đủ rồi Cái này quan trọng lắm đấy There is a special breed of warrior ready to answer our nation. Những chàng trai dũng cảm đã hy sinh vì lợi ích của nước Mỹ để được tặng thưởng quân chương. Forged by adversity, he stands alongside America's Họ đứng bên cạnh đất nước, cống hiến sức mình cho đất nước và phục vụ như những người anh hùng. The American people and protect their way of life.